Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Mình là Pink Dot và hôm nay mình sẽ quay trở lại với bài viết của tác giả Linh Trịnh 266. Bài viết có tiêu đề Ra trường, khủng hoảng thì đi du học. Và chúng ta hãy cùng đón xem nội dung của bài viết nhé. Gần kết thúc quá trình học đại học 4 năm, không thực sự đam mê với ngành mình theo học và quyết tâm rẽ trái, Thời điểm ra trường đến gần, bỗng nhiên khiến mình cảm thấy mất phương hướng, hoang mang, không biết chọn con đường nào cho phù hợp. Bài viết dưới đây thực chất được chia sẻ lại từ một người làm cho mình có nhìn nhận khác về việc đi du học, về việc cần tìm định hướng cho bản thân và hơn thế nữa. Tuy nhiên, đứng trước nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, liệu du học có phải là phương án tối ưu? Năm 2010, cầm tấm bằng đại học, mình gạt ước mơ là marketing SMCG để về startup dưới sự đỡ đầu của một công ty công nghệ lớn mình cứ nghĩ marketing đã nắm được cốt lõi thì ở đâu chả làm được. Nhưng môi trường SME khác startup và khác big corp rất nhiều. Những thứ mình muốn làm sẽ không phù hợp, những thứ mình cần học, công ty không có người dạy, tất cả đều là mò mẫm. Dòng ruổi 2 năm trời loay hoay mày mò, mình tưởng sẽ nhanh chóng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình yêu thích, nhưng trải nghiệm tôi luyện bản thân lại thiên về startup nhiều hơn ở marketing. Ước mơ quay lại FMCG lại một lần nữa nhen nhóm, mình quyết định nghỉ việc tại công ty cũ, tìm cách sang brand team FMCG. Sự đời thì thường không như là mơ, chuyển nghề từ giáo dục sang lại FMCG là chuyện khó không tưởng. Một số chuyện xảy đến trong giai đoạn này, đổ vỡ tình cảm, công việc không tiến triển, tưởng như không có lối thoát cho sự nghiệp. Stress khiến mình tăng cân liên tục, vật vờ cho qua ngày đoạn tháng. Cuối năm 2012, bế tắc với công việc marketing manager tại một công ty khác đây là đường mòn mình đi để sang FMCG nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Mình nghĩ tới chuyện du học, dù từ thời cấp 3 mình đã là một đứa kịch liệt phản đối chuyện du học ấy. Khi ấy, du học là cuộc chơi của nhà giàu, là cứu cánh của những người thiếu nỗ lực. Mình đã từng nghĩ như thế. Du học lúc đó có thể coi là một sự chạy trốn khỏi thực tại, một cách để tìm lối thoát trong công việc. Dù 3 năm trước đó, mình chưa hề nghĩ tới chuyện đi du học. Mình không nghĩ du học là một giải pháp cho khủng hoảng nhưng nó sẽ là giải pháp nếu bạn có định hướng rõ ràng. Xin hãy nghe tiếp câu chuyện của mình. Đời mình đã thay đổi khi ta thay đổi. Mình quyết tâm đi, xin bố mẹ chu cấp cho đủ tiền, hứa sẽ trả lại đầy đủ và trở về với kết quả tốt. Dẹp hết tất cả những vân vương, quyết ra đi khi trong đầu vẫn không thể hình dung hết được những gì sẽ xảy đến tiếp trong hai năm tiếp theo. Dù mình biết lúc đó là nếu tiếp tục lối sống cũ, con đường cũ thì mình sẽ không thể tự tìm được lối thoát toàn bộ thời gian từ khi thi IELTS đến khi apply, hết chỉ không tới 2 tháng. Ôn thi IELTS có 2 tuần và kết quả 7.0 vừa đủ để mình nộp hồ sơ đi Thụy Điển. Năm 2013, mình trúng vô chương trình Master ngành Marketing tại Thụy Điển, Bắc Âu, giai đoạn 2013 đến 2014. Chia tay Hà Nội và gia đình, trước mắt là mục tiêu phải trải nghiệm cho đã cái quãng thời gian quý báu này. Khi sang bển, mình đã từng làm rất nhiều chuyện hầm hầm, ví dụ như là du lịch 10 nước châu Âu hết có 2.500 USD, mặc rẻ. Để tiết kiệm tiền thì phải book máy bay chuyến muộn, ngủ lại sân bay Copenhagen, Stockholm các kiểu là chuyện bình thường. Hồi Ý 10 ngày hết có 750 đô tính cả vé, vì toàn đi bộ chứ bus còn không có tiền để mà đi. Ăn súp nai ở Tallinn, Estonia, uống cà phê đỉnh nhất cuộc đời ở Florence, Italia. Fan Juve mà ở trọ nhà chú Fan Roma, đúng hôm Juve hành Roma hai trái, Trời lạnh âm 20 độ lang thang ở Stockholm 2 giờ sáng không một xu dính túi Thế quái nào vẫn về được Varzo cách đó 300 km Trời 10 độ, phi xuống biển Baltic bơi một chập Rồi ở Varzo rủ hai thằng bạn người Bỉ và Iran bơi ra cái đảo gì đó ở giữa hồ Suýt thì chết đuối nếu như mà không chủ động ôm theo quần áo làm phao Làm khóa luận chọn trò dễ, đi phỏng vấn bốn bác CEO người Thụy Điển thì hai trên bốn bác có con nuôi là người Việt Nam, xong về Việt Nam làm startup đặt tên là Ella tên con gái của bác Paul, người đã đối xử quá tốt với mình ở bên ấy. Suốt quá trình ở Thụy Điển, mình đã định hình được rõ ràng hơn mình sẽ phải làm gì khi về Việt Nam. Những mối quan hệ mới, những góc nhìn từ hội bạn Tây đã thay đổi mình rất rất rất nhiều. Mình hiểu hơn về cuộc sống, về thế giới, về cách đạt được mục tiêu và quyết tâm hoài bão của tuổi trẻ không phải là thứ dễ đến rồi đi. Ngay cả khi về Việt Nam, mất một thời gian, mình đã làm việc tại brand team của FMCG đúng như dự định trước khi đi du học của mình. Những nỗ lực ít nhiều cũng đã được đền đáp. Bây giờ, điều mình muốn làm không còn chỉ là phát triển bản thân nữa, tiến tới những nấc mới trong sự nghiệp nữa. Mình muốn đóng góp nhiều hơn để giải quyết những vấn đề xã hội. EllaStudy.com và Marcus là một trong những cách mà mình chọn để bạn bè, em gái, em trai chúng mình được hưởng nền giáo dục tử tế, có cơ hội để làm người thanh cao. Với mình, giá trị của du học là thay đổi tư duy cũ kỹ của bạn nhìn cuộc đời tươi mới, trong sáng và rộng rãi hơn. Nếu thực sự chuyên chú khi du học, đón nhận những luồng tư tưởng mới, trân trọng sự khác biệt, giữ vững những gì thuộc về mình, biết yêu cái đẹp và ghét cái xấu, bạn sẽ không còn nghĩ tủn mùn, so đo bó đũa, ganh tị so sánh như là trước đây nữa. Thế giới rất rộng, những cơ hội về cả kinh doanh lẫn học tập là vô hạn, chỉ cần bạn giữ trong mình cái nhìn cởi mở với con người, với môi trường, với xã hội xung quanh, bạn sẽ tìm thấy niềm vui và thành công trong những việc mình làm. Biết những thứ mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ sẽ tồn tại, hỏi những câu hỏi mà trước đây mình không hề biết để hỏi. Thế giới quan rộng mở, mình thấy mình nhỏ bé ra sao. Đừng nghĩ những thứ đi du học mới có, ở nhà bạn cũng có thể tạo ra được. Du học không chỉ có thầy cô, giáo trình và trường học Du học là một cuộc sống mới với thách thức mà bạn không thể tìm thấy nếu như ngày ngày bạn vẫn về nhà, chui vào giường êm nệm ấm, vẫn được bố mẹ chu cấp ăn ngủ tiền xăng xe điện thoại. Hoặc tự nuôi được bản thân mà vẫn gặp gỡ hẹn hò những con người cũ, nói những điều mốc xanh mốc đỏ. Điều bạn còn chưa từng hỏi bản thân rất có thể sẽ đến trong quá trình du học ạ. Lúc đó, những dự định ban đầu của bạn sẽ không giống như trước nữa mà sẽ theo một hướng tốt hơn, mình tin là vậy tạo dựng network tuyệt vời với những người bạn xuất sắc, hài hước và vô cùng cởi mở từ Bỉ, Iran, Thụy Điển, Phần Lan, vân vân. Một trong số đó đã cho mình công việc đại diện thương mại cho Squidbet tại Việt Nam. Đó chỉ là trường hợp cá biệt của mình, nhưng mình biết rất nhiều bạn sau khi đi du học trở về đã tìm ra được rất nhiều cơ hội kinh doanh, học tập từ bạn bè quốc tế, giúp cho họ thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình. Sao bạn không mạnh dạn để thử? Tuổi 25, khủng hoảng với nghề nghiệp và cuộc sống là điều dễ hiểu